Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang phần ví dụ minh họa. Đầu tiên là ví dụ số 1. À, ví dụ số 1 là bài toán yêu cầu chúng ta giải tam giác ABC. Biết rằng à, góc A bằng 60 độ, góc B bằng 45 độ và cạnh C người ta cho bằng 10. À, đây là dạng toán mà người ta à, cho biết hai góc và một cạnh kề hai góc đó. Được chưa nào? À, bây giờ các em hình dung hình vẽ ra cho nó dễ nào. Đấy. tầm như này ôi giời đây như này nhá góc ABC đây ước trường như này nhá A này B là 45 độ C đó, góc này này phải dẫn cho là 60 độ này các bạn vẽ hình nhưng bạn đo chính xác dạng được được chưa mà người ta cho cạnh C cạnh C là cạnh đối diện với góc C là cạnh AB đó là bằng 10 đúng không? Người ta yêu cầu giải tam giác này Đấy. Thế thì bây giờ người ta cho hai góc rồi thì điều đầu tiên là em áp dụng định lý là tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 thì uh, ta sẽ giải quyết luôn nhá đang có này tổng ba góc A cộng góc B cộng góc C trong tam giác bằng 180 độ đó thì bây biết uh, góc A rồi góc B rồi ta hoàn toàn suy ra góc C bằng 180 độ trừ đi tổng của góc A cộng với lại góc B đó góc A cộng góc B là à, 60 cộng với 45 bằng 105 180 trừ 105 thì suy ra C sẽ bằng 75 độ đó góc C bằng 75 độ biết góc này rồi à, biết um, các góc ba góc rồi đấy bây chúng ta sẽ tìm hai cạnh còn lại thì đương nhiên rồi chúng ta phải áp dụng định lý hàm số và ờ, hàm số sin áp dụng định lý hàm sin hàm sin hàm sin là như này a trên sin a bằng b trên sin b thì viết lại cái công thức nhé a sin a bằng b trên sin b bằng C trên sin C. Đó, bằng 2R, nhưng 2R nó không liên quan đây, ta không viết nữa. À, như vậy là có cạnh A rồi, nha có rồi, à cạnh C có rồi. Cạnh C có rồi nhá, thì ta bám vào đây. Góc C cũng có rồi, đúng không nào? Như vậy ta tính cạnh A trước này, cạnh A là đối diện với lại A này, B, đúng không nhỉ? Như vậy A cạnh A trước này. Cạnh A sẽ bằng C. C đây. Thì sin C nhân với sin A là nhân chéo lên bằng vâng. C nhân sin A chia cho sin của C à ta chỉ cần thay số lên 10 sin góc A là uh, sin của 60 độ sin 60 độ bằng căn 3 trên 2 còn đâu sin góc C góc C mình vừa tìm được là 75 độ nhá sin của 75 độ hơi lẻ một chút thì à, máy tính nữa thôi nhá cái các bạn sẽ dùng máy tính nhé nhá à, bài toán cho là gì nhỉ sin lấy 10 này nhân với sin của 60 đó sin 60 và ta chia cho sin của 75 độ đúng không nào sin 75 đó thì ta ấn máy tính vào và kết quả là trừ 5 cộng trừ 5 căn 6 cộng với 15 căn 2 thì ta à, sẽ làm uh, chuyển sang số thập phân đi 8,965 như vậy là sấp xỉ ta để sấp xỉ nhé năm là 97 đi nhá. Vậy cạnh A sẽ bằng sấp chỉ 8,97. Nó không có đơn vị gì cả, ta để nguyên này thôi nhá. đơn vị độ dài chứ không có cm hay là dm gì cả. Rồi ok. À, bây giờ ta tìm được ừ, cạnh A rồi. À, các yếu tố gần hết rồi, chỉ còn mỗi cạnh B thôi. À, tương tự như vậy ta sẽ có được cạnh B. Cạnh B sẽ đây, nhân lên đây bằng C nhân với lại sin của B trên sin của C. Đó. À, thật ra ở chỗ này cạnh B này ta cũng hoàn toàn áp dụng hàm số cosin để tính được. Cạnh B bình thì bằng A bình cộng C bình trừ đi à, hay là AC nhân cos góc B cũng được. Nhưng mà như thế thì dài hơn đúng không nào? Dài hơn. Đấy. Thì bây giờ áp dụng cái này ta sẽ có được cạnh C là 10 này. Nhưng mà sin góc B, góc B bài toán cho là 45 độ ta để sin 45 độ nhé 45 độ căn 2 trên 2 đó còn sin C để nguyên sin của 75 sin của 75 độ nhé sin 75 nó hơi xấu một chút thì ta phải tách ra nhé thì bây giờ ta chỉ cần sửa cái trên thôi à, ở cái trên đó là sin của 45 độ đúng nào đấy và ta ấn ra bằng kết quả thì đây trừ 10 cộng với 10 căn 3 thì máy tính nó trả cho kết quả là sấp xỉ nhé đây các bạn xếp xí tới 7,32 đơn vị độ dài nhé 7,32 như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này và ta sẽ tìm tất cả các yếu tố còn lại của tam giác gồm tất cả các góc của tam giác và tất cả các cạnh của tam giác nhé có thể nhắc lại này bài toán cho biết hai góc thì ta đầu tiên ta phải áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 để tìm góc còn lại chưa à, khi biết các góc rồi biết một cạnh rồi ta sẽ áp dụng định lý hàm số sin để tìm các cạnh còn lại nhé hãy nhớ biểu công thức là a trên sin a bằng b trên sin b bằng c trên sin c thì ta đã rút được cạnh a cạnh b đó. Để chúng ta kết thúc video một đây các em cùng chuyển tiếp sang ví dụ số 2